người và hiện nay hôm nay mình sẽ hướng mọi người cùng nhảy bài phun bài mai mau của trai nhé đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần intro nhé để đến đến nghỉ sau 5, 6, 7, 8 các bạn Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người từ động tác 1 nhé Đầu tiên mọi người bước Đầu tiên mọi người về dáng này mình hai tay mở rộng Sau đó này, đơn lực lên trước của người gật lên về người vị trí cũ nhún xoay tay vào nắm mở tiếp theo gập lên trỏ rút tay trái về sau đó người dáng xoay hai ngón tay vào thế này nha tiếp theo bước chân về từ qua trái đưa chân trái ra tay mọi người sẽ xoay ở vai này mình hai lần đồng thời này đưa hông lên trước đẩy ra sau hoàn thành nửa vòng tròn không lên và lên như thế này kết hợp cả tay cả chân nhé đi này một lần hai lần được chưa tiếp theo hất cho mình tay trái lên hất đổi đồng thời khi hất lần đầu tiên thì không có phải đổ lên này được chưa bây giờ mọi người thử làm nhé 5 6 7 8

phần trước là mọi người đang đây đúng không khi mọi người làm động tác như này thì không mọi người sẽ đưa sang phía bên trái nha và hơi nhún nhẹ tại chỗ hai vòng thôi thì đưa lên trước rút về và đưa ra thì chân thu lại đúng chưa và sau đó xoay về đây tay phải ở trên trán ngả người qua như này về thẳng ra xoay người về thẳng tay sẽ để như này và rút Thử lại nhé 5, 6, 7, 8 và 1 2 và 3 4 và cái giá như này xong là chưa rồi mình bước chân bên trái ra hai tay để đầu lên này không người xuống ok dần đứng lên này một hai ba lần sau đó thắt tay lên và ngồi về thẳng tiếp theo hai tay đặt về phía uh, trên của đùi nhá ok dậm chân vào núi đổ và đổ ba lần không người nhún và rất góc một chút dừng hai tay để như này và đưa lên dần dần như này mình tiếp theo lại dừng để đổ tay lên dần dần và ra trái ra phải chéo hai tay vào hai lần và thu về lại nhé năm sáu bảy và tám một hai ba và bốn 5, 6 và 7 và 8 okay. Bây giờ mọi người thử lại này à, Phần thứ 2, đầu phần 2 nhé 5, 6, 7, 8 và tất